con có việc cầu mong Thầy giúp đỡ. Sự việc là con rất hay có cảm giác có người đi theo dõi con sau lưng, có khi còn như có ai đó gọi tên con, nhưng con quay lại thì đều không có thấy ai. Chuyện này xảy ra thường xuyên hơn từ hồi giữa năm đổ lại đây, khiến con lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Nhiều lúc con sợ quá mà quên mất cả mình đang đi đâu con có đi viện để khám bệnh thì được kê cho một số loại thuốc an thần vì không tìm ra bệnh. Con nghĩ có bệnh thì vái tứ phương, con đi bệnh viện rồi chưa ra kết quả nên con xin phép hỏi Thầy, nhờ Thầy giúp đỡ. Con xin Thầy giúp con ạ, à, con xin cảm ơn Thầy. Tức là bạn này thì bạn ờ, không ờ, nêu tên, bạn ấy nói ờ, kể cái sự việc của bạn ấy Tức là bạn ấy, độ nửa năm nay là bạn có cảm giác là có người đi theo bên cạnh bạn và có khi còn nghe cả tiếng nói nữa. Thế nhưng mà khi mà quay lại nhìn thì không thấy ai. Có người đi theo phía sau nhưng không thấy ai. Bây giờ không thấy ai. Bây giờ bạn rất lo, đã đi khám bệnh rồi, bệnh viện cũng không tìm ra bệnh, cũng kê cho một số thuốc an thần, người ta cũng nghĩ là thế. Nhưng về thì giờ bạn cũng không hết cái tình trạng này. Và bạn ấy rất là lo, bạn gửi câu hỏi đến đến chùa đến thầy thầy xin à, trả lời cho bạn này cũng như là đại chúng chúng ta cùng nghe như thế này cái à, tình trạng của bạn ấy thì chúng ta phải xét trên à, hai cái bình diện thứ nhất nếu là bạn ấy có bệnh thật do tâm sinh lý thần kinh và và ví dụ bạn ấy mắc cái bệnh hoang tưởng chẳng hạn thì về bệnh lý thần kinh thì chúng ta phải chữa bằng thuốc và phải điều trị bằng à, theo y khoa cái này để đến bệnh viện nhé ờ, có những người mắc cái bệnh chứng bệnh hoang tưởng họ cứ tưởng tượng như thế thế nhưng mà bạn này nói là đi bệnh viện thì người ta khám người ta không, không kết luận ra bệnh vì chắc bạn cũng rất bình thường mọi cái bình thường ứng xử bình thường thì không thể kết luận là bạn ấy hoang tưởng được nghe không? thần kinh bình thường Thế như vậy sang cái trường hợp thứ hai, à, trường hợp thứ hai là chúng ta xét đến chuyện yếu tố tâm linh. Thì chùa chúng ta cũng thế, bao giờ cũng thế rất nhiều các cái vị mắc bệnh, bao giờ Thầy cũng nói phải đi khám xét bệnh viện hết đi đã, kiểm tra về mặt sức khỏe, à, về sinh lý thần kinh, à, thân thể. Nếu có bệnh về thân thể thì phải chữa thôi, à, bằng thuốc, mà này khác. Thế còn khi mà đi bệnh viện hết rồi không còn tìm ra được cái gì nữa thì lúc ấy chúng ta nghĩ đến cái yếu tố thứ hai là yếu tố tâm linh nghe không? và thưa đại chúng rất nhiều trường hợp là do yếu tố tâm linh họ gây ra Đấy, về tâm linh thì theo đạo phật thì chúng ta biết rồi trong cái pháp giới này nó không phải chỉ có cái thế giới hiền hữu của chúng ta mà còn cái thế giới tâm linh vô hình nữa họ cũng tồn tại song song cùng với chúng ta à, như cõi ngạ quỷ, cõi thần linh và là họ ngay bên cạnh chúng ta đấy, chư thiên ngay cạnh chúng ta hết đấy. Ừ. Có chư thiên cư địa, chư thiên ở trên núi, trên đất liền này có hết đấy, họ ở cạnh chúng ta. Ừ. Giống như hôm trước mà Thầy nghe được cái bài hát đấy, Thầy nghĩ là của chư thiên đấy, nó cho mình đấy, chứ không phải chuyện thường. Thế bạn này bạn cũng nghe thấy cả tiếng nói và có cảm giác có người đi bên cạnh thế thì trong cái câu chuyện về tâm linh thì không hiếm những cái chuyện như thế này rất nhiều trường hợp thấy như thế này à, đấy. thì trường hợp này thì một ấy là là do bạn này có cái nghiệp có cái nghiệp nó khiến lên à, đấy, trong uh, kinh phật mình có cái, cái câu, câu chuyện ấy, có một thầy tỳ kheo đi đâu cũng thấy có một cô gái đi đằng sau và cái câu chuyện thế này thầy tỳ kheo ấy tên là kondahana từ ngày thầy xuất ra thì thầy đi đâu thì đằng sau lưng thầy cũng thấy có bóng một người phụ nữ đi theo nhưng mà riêng thầy thì nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy ai ai còn ai nhìn vào cũng thấy có một cô gái đi sau, sau lưng thầy khi đi khất thực ấy, thì những thí chủ cúng dường đặt bát cho ngài thì họ đặt hai muỗng cơm họ vừa họ cúng nhưng mà họ cũng trêu luôn họ bảo đây cúng thầy một muỗng còn muỗng nữa là cho cho cái, cái cô gái đi đằng sau thầy á nghe họ trêu nữa cúng họ trêu à, ờ, họ cứ thấy leo đéo đi sau thầy có một cô gái ừ. các vị tỳ kheo khác thấy thầy như vậy thì nghĩ là thầy này chắc là phá giới rồi à, phá giới rồi cho nên ấy, họ mới kéo đến ông cấp cô độc nói với ông cấp cô độc là xin ông cấp cô độc á, sẽ đuổi cái ông thầy tỳ kheo này ra khỏi chùa đi vì ông cấp cô độc rất có uy tín với Phật. Hai vị đại thí chủ là cấp cô độc và tỳ xá hư cực kỳ có uy tín với Phật và Đức Phật rất nghe hai vị thí chủ này và Đức Phật cho phép đấy tức là bà như bà tỳ xá khư chẳng hạn là nếu cử tội chư tăng là Phật sẽ nghe bà vì Đức Phật biết bà này bà là thánh rồi bà là cư sĩ nhưng mà đã vào dòng thánh rồi bà nói là nói đúng sự thật nghe không? nhiều khi mấy thầy tỳ kheo còn chối quanh ấy, nhưng mà bà tỳ sắc khư mà đã cứ tội thầy nào là chết là, là bà nói đúng đấy phật nghe nghe lời bà đó bà tỳ sắc khư đấy nữ cư sĩ cho nên ông cấp cô độc cũng thế tức là người ta là những người hộ trì phật pháp thuần thành tâm người ta là tâm của bậc thánh rồi đó thế thì ở đây các thầy tỳ kheo nhìn thấy cái bóng cô gái này đi đằng sau thầy tỳ kheo này rất là khó chịu nghĩ là thầy lại phạm giới cho nên đến nói với ông cấp cô độc là ông cấp cô độc bạch Phật để đuổi những thầy tỳ kheo này đi. Nghe không? Thế nhưng mà ông trưởng giả cấp cô độc thì không dám. Và, và các thầy tỳ kheo lại đến thưa với bà Visakha, bà bà hãy lên bạch Phật để đuổi thầy tỳ kheo này đi. Nhưng bà này cũng không dám. Ừ, và lúc này thì các sư mới kéo đến ông vua Bà tiền Nặc thuật lại sự việc về cái sư thầy sư thầy này à, thầy Kodahana này là thầy này đi đâu cũng dắt theo một cô gái ở đằng sau rất là tệ thế thì ông vua ban tư nặc thì ông cũng là một vị phật tử hộ trì phật pháp rất tín tâm thì ông ấy mới quyết định ông đi đến để ông xem thực hư thế nào thế thì đức vua hôm ấy mới đi vào tinh xá và vua cho quan quân là bao vây xung quanh cái, cái, cái, cái cái tinh xá đấy để xem nó thật sự thế nào. Ừ, cái tinh xá mà của cái chỗ cái sư thầy này ở có nhiều tinh xá lắm chứ không phải chỉ có tinh xá Trúc Lâm ấy, tinh xá Kỳ Hoàn đâu. Ừ. Thế thì ông vua Ba thượng Đạo ông cho vây xung quanh lại. Ừ. Khi mà thầy Konda Hana này nghe thấy tiếng ồn ào của quân lính và nghe tiếng vua đến thì thấy từ trong phòng thấy bước ra Thế thầy bước ra một cái thì vua nhìn thấy có một cô gái đi theo sau, đi theo sau thầy. Nghe không? Đó. Thầy nhìn thấy vua thì thầy lại đi vào phòng. Vì luật của Phật là sư không bái vua, không ra lễ bái vua quan. Gọi là, là tăng bất, bất bái quân vương. Chứ tăng là không lễ, không bái, dù là vua đến cũng không ra lễ bái. Cho nên thầy lại đi vào. Thế thì gặp vua thầy không lẽ nhưng mà lúc mà vua đến gần thì lại không nhìn thấy cái cô gái đâu đến gần thấy lại không nhìn thấy cô gái Đấy. thì vua mới bảo đi vào phòng của thầy lùng xem cô gái trốn ở đâu vào trong phòng cho lính vào tìm hết trong phòng cả gầm giường các thứ không thấy ai Đó. thế thì vua mới nói thế này thưa đại đức chấm vừa trông thấy một người phụ nữ ở tại đây cô ấy chạy đâu mất rồi <laughs> thế thì Thầy tỳ kheo này nói là Thưa Đại Vương là bần đạo không thấy mà làm gì có ai. Thế ông vua nói là chính chậm thấy một người phụ nữ đi sau lưng Thầy mà. Đấy. Thế thì Thầy tỳ kheo vẫn quả quyết là bần đạo không biết mà cũng không thấy ai cả. Đức vua mới nghĩ là chuyện này sao mà lại kỳ lạ thế. Vua mới nói, vậy bây giờ Thầy lại đi ra ngoài cho tôi xem nào. Thế thì Thầy mới lại đi. Thầy vừa bước chân ra khỏi phòng thì lại thấy có một cô con gái ngay sau lưng thầy thế mới lạ chứ đại chúng ông vua lại nhìn thấy đức vua nhìn thấy rõ rồi mạnh mời thấy đi vào à, thấy trở vào khi thấy đi vào thì vua nhìn thấy nhìn theo thì thấy hình người phụ nữ ấy biến mất lại không thấy đâu Đấy. lúc vua, lúc ấy thì đức vua thấy lạ quá rồi ngài mới nói là đúng là cái chuyện này là cái chuyện rất là ly kỳ à, rất là ly kỳ không thể hiểu nổi Đấy và đức vua mới nói là người phụ nữ ấy là giả rồi không phải thật có nhìn thấy nhưng mà lại là hình giả nó giống như là ảo ảnh ấy. thế thì đức vua rất thông cảm cho sư thầy này thôi thấy tội nghiệp thầy là tăng chúng người ta đòi tần suất thầy đi mà mình vào mình kiểm tra thì mình thấy đúng là có hình cô gái thật đi vào đi ra nhưng mà đến thật là không có Đức vua mới kết luận là cái chuyện này là cái một cái rất ly kỳ và Đức vua đã bảo thôi bây giờ thì thầy như thế này thì cũng tội nghiệp thầy đi thì chắc cũng không ai muốn cúng dường cho thầy đâu thôi mời thầy vào trong cung thì à, tôi sẽ là người mà cúng dường cho thầy vì biết là là thầy cũng bị oan rồi ừ, đó thế thì sau khi mà đức vua mời thầy vào trong cung để đức vua cúng dường cho thì các sư khác cũng rất bức xúc và cái ông này đã tội lỗi như thế bây giờ lại còn được vua rước vào trong cung để cúng dường đại chúng thấy tức lắm Ừ. thế các sư mới kéo lên để bạch phật nghe không đến bạch phật thế thì à, phật cho gọi thầy đến thì thế nào thưa đại chúng thế này khi mà đức phật gọi thầy à, kondahana đến ấy, thì à, à, phật mới hỏi tức là cái thầy kondahana khi mà các sư người ta mắng nhiếc thầy ấy, thì thầy cũng bực thầy mới nói là chính các sư mới là người phá giới á nghe không tôi phá giới đâu nghe không tôi chẳng qua là ông vua ông vào kiểm tra ông thấy thật là không có cô nào đi theo tôi cho nên ông mới rước tôi vào cung để ông cúng dường chứ chính các thầy mới là phá giới thầy lại nói lại Đấy. thế thì bây giờ khi mà vào trong tinh xá gặp lại phật thì các sư cũng bạch lên phật Đấy, thì phật mới, à, mới gọi cái thầy này vào mới nói là thế thầy có mắng các thầy tỳ kheo kia không thì thầy tỳ kheo thầy Konda ờ, Hana mới bạch là ờ, bạch Thế Tôn con có mắng vì các thầy ấy có nói con cho nên con mắng lại ừ. Phật mới hỏi thế tại sao các thầy lại mắng trách thầy Konda Hana này thì các thầy tỳ kheo kia mới nói là vì chúng con có thấy một cô gái đi theo sau thầy ấy và vì chúng con thấy như thế cho nên chúng con mới mắng chúng con mới trách là thầy không giữ giới thầy đi đâu thầy cũng dắt gái theo Đấy. thế thì đức phật mới hỏi thầy tỳ kheo cô đa hana rằng các thầy này thấy có một cô gái đi theo sau lưng của, của ngươi vậy tại sao ngươi lại còn gây gổ với các thầy ấy người ta nhìn thấy là người ta nhìn thấy còn ngươi không thấy thì cái việc của ngươi thì người ta nhìn thấy mà Đó, thì tại sao ngươi lại còn còn gây gổ với các thầy ấy à, ngươi có biết đây là quả nghiệp của ngươi từ kiếp trước gây ra Nghe Bây giờ ngươi vẫn không biết đường mà sám hối, trừ đi cái tính đê tiện ấy lại còn lại còn oán trách gì nhé. Thế lúc ấy thì các thầy tỳ kheo mới bạch Phật, hỏi Phật là nhân duyên thế nào. Thì hóa ra cái thầy tỳ kheo này, á, thầy Koda Hana này, trong tiền kiếp, á, thầy Đức Phật Ca Diếp nó có hai vị tỳ kheo rất là quý nhau, thân thiết nhau như là ruột thịt ấy. đi đâu cũng có nhau và quý nhau lắm Thế lúc ấy có một cái vị chư thiên nhìn thấy hai vị tỳ kheo này quý nhau quá, khởi ý nghĩ là sẽ làm cho hai vị tỳ kheo này chia rẽ, nghe không? Chia rẽ. Thế hôm ấy hai thầy tỳ kheo này cũng đi để đi lên đi về để dự cái lễ tự tứ thế này này. Thế trên đường đi thì một thầy mới bảo thôi để tôi tôi buồn đi vệ sinh. Thì ờ, anh đứng đợi, thế là thầy này mới đi vào trong cái bụi để đi vệ sinh thì cái vị chư thiên này ấy, biết đây là cơ hội để có thể chia rẽ cái tình cảm của hai vị hai thầy tỳ kheo này vị chư thiên này mới đợi khi cái thầy tỳ kheo này vào trong bụi đi vệ sinh xong phải không Thế, bắt đầu y áo xong là đi ra thì vị chư thiên này biến thành một cô gái một cô gái quần áo xốc xếch không? cũng từ trong bụi đi ra và cố tình để cho cái thầy tỳ kheo kia nhìn thấy cái tỳ kheo bạn đứng đợi đấy nhìn thấy wow. cố tình thế thì cái thầy tỳ kheo kia nhìn thấy đúng là ông bạn mình lại từ trong bụi đi ra lại có một cô gái kéo quần kéo áo đi ra thế này thì chết rồi thế là lúc mà cái vị này đi ra gặp ông bạn thì ông bạn bảo ông phá giới rồi ông phạm giới rồi ừ. tôi không đi với ông nữa ông rất là bất định thế thầy này mà không tôi đi vệ sinh tôi có làm gì mà phá giới đâu mà có chính mắt tôi <laughs> nhìn thấy một cô gái từ trong bụi đi ra với ông nghe có còn kéo quần kéo áo thế này tôi nhìn thấy ông không cãi được nhé cho nên tôi không đi với ông nữa vì ông bất tịnh rồi phá giới rồi đó và hai người bắt đầu mâu thuẫn với nhau không đi với nhau nữa không chơi với nhau nữa nên thưa đại chúng thế thì à, sau đó khi mà hai vị ừ, tỳ kheo này mâu thuẫn với nhau đấy, để trong, trong kinh nói đây này, khi mà hai vị mâu thuẫn nhau thì uh, hai vị đều sám hối. Wow. Đến, khi đến cái buổi phải sám hối, giận nhau thì phải sám hối thôi. Mà phải sám hối, khi phát lộ ra sám hối thì cái vị chư thiên này thấy rằng mình đã gây một cái tội rất là nặng là chia rẽ tăng làm cho chư tăng ly gián chia rẽ mình tội nặng là tội này là chết là đọa cho nên vị mới hiện ra vị mới hiện ra trước mặt hai thầy tỳ kheo này mới nói là không phải đâu chính tôi là cái người ly gián hai vị đấy cái cô gái ấy là do tôi biến ra để tôi muốn cho hai vị không thân với nhau nữa hôm nay tôi phát lộ tôi xin sám hối thế thì vị chư thiên này phát lộ sám hối rồi nhưng mà sau đó vẫn đọa địa ngục từ thời đức phật ca diếp đấy thưa đại chúng mà đến bây giờ tái sinh thì thành cái thầy tỳ kheo cô đa hana này và thầy tỳ kheo này bây giờ đi đâu cũng có một cô gái đi đằng sau theo đằng sau đấy thì ở đây thầy muốn nói cái câu chuyện đây là nghiệp báo Nghe không? nghiệp báo là có người đi theo sau mình đấy đại chúng thấy trong kinh phật đấy. đấy thế còn cái câu chuyện mà cái, cái hiện tượng mà có người đi theo thì rất là nhiều giống như cái năm ấy, thầy cách đây mấy năm thầy đi miền nam á vào à, chỗ gia đình một cái anh này bây giờ anh là phó giám đốc một công ty mới xây cái nhà xong gia đình chuyển về nhà mới thì chuyển về nhà mới thì tự nhiên là cậu con trai cháu có mấy tuổi sáu bảy tuổi nữa nó rất là sợ không dám đi đâu một mình trong cái nhà mới này nó, nó bảo là lúc nào cũng có người đi theo sợ lắm cháu sợ lắm nó ngủ không dám ngủ mình nữa ở cái nhà cũ thì dám ngủ mình về đây không dám ngủ mình đi đâu cũng phải có người đi cùng nó rất là sợ nỗi là cháu coi như là không cả phải phải nghỉ học đấy ừ thế hôm ấy thì thầy với lại chư tăng đến đến nhà đấy thì chú mới kể câu chuyện ra thế thì thầy mới, mới biết là ở nhà này là có cái vong rồi ờ, thì sau khi mà các thầy bảo chú mua đồ về lễ lập đàn làm lễ các thầy thỉnh thì mới biết là cái vong này là cái vong mà nó chết đuối ở cái ao ở gần cái đất nhà chú cũng là một cháu bé cháu bé gái nó đi theo À, cậu bé này thế thì làm lễ xong một cái thì khai thị xong rồi thì tác phước cho nó thì là hết luôn ngay hôm ấy là cháu bé nó trở lại bình thường không có cảm giác sợ hãi gì nữa đấy đây câu chuyện cụ thể luôn đấy thì ở đây thầy xin thưa với bạn này cái chuyện mà bạn cảm giác có người đi theo ở đằng sau thì có thể là là có nghiệp của bạn thứ hai là do những các cái oán kết duyên nợ có nhân duyên oán kết với nhau nhé mà người ta đi theo hoặc là tiền kiếp hứa hẹn với nhau thề thốt với nhau hoặc là ác hại nhau mà cái vong linh này họ đi theo nghe nhé họ theo họ làm cho mình rất là sợ có khi họ còn nói vào tai mình nữa vậy thì cái cách nếu nó là